thì NLP là gì NLP là một cái bộ môn là không phải là bộ môn mà mọi người nghĩ là gì là đa cấp là sức mạnh tiềm thức hô hào đâu NLP là một cái bộ môn được hai nhà khoa học người Mỹ nhé họ sáng lập họ nghiên cứu những người xuất chúng nhất ví dụ như này uh, Edison Thomas Edison học có 3 tháng ở trường thôi và tại sao họ lại trở thành một uh, nhà khoa học nổi tiếng họ rất giỏi như vậy họ làm ra bóng điện bóng đèn vân vân và một người nữa đó gì là Henry Ford hay là Ford là anh chị biết xe ô tô Ford đúng không là học hết lớp 6 thôi thì uh, hai tiến sĩ người Mỹ này họ tập trung họ nghiên cứu những người giỏi nhất ở thế, thế giới thì họ tìm ra một cái bí mật đó là cái bộ não của của con người và tại sao bộ não của tôi với của các bạn giống nhau đúng không thì bộ não của, của con người chúng ta giống hệt nhau thôi giống hệt nhau đây là tôi vẽ bộ não nhé não con người và có ba phần này phần đầu tiên là phần này tôi gọi là phần nhận thức nhận thức hay gọi là ý thức và phần số 2 là phần quan trọng nhất là phần tiềm thức các bạn này phần tiềm thức và phần số 3 là phần vô thức thì một con người từ khi sinh ra và đến khi chết đi mỗi con người chúng ta đều đều có 14 tỷ neuron thần kinh 14 tỷ neuron thần kinh có 14 tỷ các bạn nhé 14 tỷ neuron thần kinh các bạn nhé chúng ta giống nhau hết tức là cái bộ não của anh em chị em mình giống nhau hết này đều có 14 tỷ và có sấp xỉ khoảng 20 ngàn 20 nghìn liên kết các bạn nhé liên kết thần kinh thì mỗi một liên kết tôi gọi là một trí thông minh và những nhà nhà, nhà khoa học nổi tiếng như vậy Thomas Edison hoặc là gì Henry Ford những người mà giỏi nhất xuất chúng nhất thế giới họ chỉ gì họ không dùng hết 20.000 liên kết ở đâu họ chỉ dùng dùng hết khoảng gì 3 đến 5 phần trăm thôi mà họ chuyển xuất chúng và anh chị em mình chắc là gì khoảng độ 0,01 hoặc là 0,5 phần trăm từ trước giờ anh chị mình gì là bị một vấn đề đó đó chính là cái nhận thức của chúng ta này cái nhận thức này nhận thức nhận thức nó quyết định là cái tư duy của anh chị cái tư duy các bạn nhé nhận thức quyết tư duy này và cái tiềm thức này cũng có thể hành động của các bạn anh chị em hành động hành động bất kể việc gì nhé là do tiềm thức đó nó, nó siêu khiến hết các bạn nhé nó bảo chúng ta làm việc gì nó bảo ví dụ bảo phạm thanh bình uh, tốt uh, giúp đỡ nhiều người thì mọi người à, phạm thanh bình tuyệt vời bảo là gì người khác lừa đảo thì người người kia sẽ lừa đảo là cái nhận thức này thì khi mà xử lý thông tin đúng không khi thông tin chuyển chuyển vào bộ não của anh chị em mình nhá chuyển vào bộ não đây ví dụ là bạn tú anh đúng không từ trước giờ bạn tú anh sống trong môi trường nào tú anh lớn lên trong lớp học chúng ta có bạn tú anh là tôi là đang, đang quan tâm nhất đấy tôi đang lo lắng nhất và tôi đang gì muốn tập trung giúp bạn nhiều nhất đấy tại sao là uh, bạn anh hoàng anh mà mọi người ngồi đây tất, tất cả những học viên coaching của mình tại sao mình uh, cảm thấy bình thường nhưng mà mình lo cho bạn tú anh bởi vì gì cái môi trường ở bên ngoài nó, nó tác động rất nhiều thì cái tôi vẽ một cái vòng tròn màu đỏ này một tròn màu đỏ nhé thì cái trường này gọi là một cái trường gọi là trường năng lượng các bạn nhé trường năng lượng trường năng lượng trường năng lượng này trường năng lượng thì cái trường này nó rất quan trọng các bạn nhé nó rất quan trọng nó giúp anh chị em mình là có thành công hay không và nó liên kết với gì nó tác động vào nhận thức nó tác động vào tiềm thức của anh chị em mình ví dụ như sau này ví dụ đây một câu chuyện thật các bạn nhé hôm nay là có sơn ngồi ở văn phòng của tôi này sơn nhớ sơn nhớ cái vụ và ipad không anh chị biết biết cái sóng điện thoại không chúng ta có nhìn thấy không không nhìn thấy sóng điện thoại có wifi thôi chỉ biết cục phát wifi ở đây và chúng ta không thể nhìn thấy sóng wifi được nó vô hình đúng không và cái não của anh chị mình như vậy đây não thì có sóng gì nhỉ sóng não nó là một gì sóng năng lượng các bạn dạng năng lượng nó nó phát đi đấy thì trước đó mình không tin đâu ngày xưa mình chưa học phát triển bản thân mình mình mình chưa học bộ môn này thì mình nghĩ là cái bộ môn này bộ môn lừa đảo đa cấp thì không phải em ạ thì tiền ở năm 2000 20 2008 thì mình vào công ty à, Hưng Thị Đại bị làm thì cũng có người thầy của mình người anh của mình từ trên của mình bảo là cái bộ môn LP này có thể giúp mình thành công nhanh hơn mình không tin mình bảo lại, lại lừa đảo tiếp rồi Để ngày xưa mình bán phẩm đấy là một số chị em ngày xưa biết Hương Thời Đại là một công ty đa cấp thật đào tạo rất tốt nhưng mà nó nó sản phẩm không tốt thì ra mình không niềm tin vào đa cấp nữa đó thì à, họ đào tạo cho mình cái bộ môn này trước này các bạn ạ để mình đi bán hàng để mình đi tiếp xúc mọi người để mình thôi miên mọi người còn thôi miên bằng ngôn từ đấy đấy thì là cái sóng của anh chị em mình nó có gọi là một con sóng não bộ não này còn là có sóng não nhé nó sóng sóng wifi ấy đấy, nó có sóng nó phát thì câu chuyện là hôm à, bạn sơn xuống văn phòng của tôi hôm nay tôi à, ngày hôm sau là tôi tổ chức một chương trình online thì giờ tôi bảo chứ uh, sơn này là hồi với là không biết là gì là anh đang rất cần tức là tôi đang rất khát khao tôi đang mong muốn nhé tất cả suy nghĩ tôi đang mong muốn và bảo là ngày mai anh rất cần có một cái ipad để anh đào tạo để anh vẽ nó đẹp hơn thì khóa trước anh bị bán hàng nó không nhiều rồi mình vẽ nó xấu quá vẽ một chuột nó xấu quá thì sơn ngồi đây sơn bảo là sơn cười đúng không đấy thì tôi bởi vì trong não tôi đã phát ra một cái sóng đó rồi tôi cần này tôi muốn nhá tôi nghĩ là tôi, tôi phải muốn muốn có cái ipad để ngày mai tôi dạy học thì uh, à, 5 phút sau em về là anh trai của mình là anh Nguyễn Vĩnh Cường thầy sư phụ của mình là Nguyễn Vĩnh Cường thầy điện điện à, ờ, mày đang đâu vậy và em đang ở văn phòng 5 giờ chạy qua nhà anh đấy thế là 5 giờ tôi chở vào Sơn qua nhà văn phòng của anh Cường thế thì gì anh Cường bảo tao quà tặng mày này thế là mở ra cái iPad tôi rất bất ngờ tôi nhảy cẫng lên các bạn ạ thì có nghĩa là sao là khi mình phát ra cái gì đó đạt được luôn các bạn nó đạt được theo đúng ý nó rất là nhanh các bạn nhé và có thể là thì đây cũng gọi là bộ môn thì nó còn luật hấp dẫn các bạn nhé các bạn nghĩ nghĩ đến cái gì nghĩ thật nhiều ám ảnh hình ảnh đó và nói hàng ngày treo có thể treo trên tường hoặc là mở làm cái hình ảnh để trên màn hình máy tính nghĩ đó hàng ngày hàng ngày hàng ngày tự nhiên là gì về với mình thì qua câu chuyện của tôi với nhận được cái món quà của anh cường như vậy thì sao nó đến một cách bất ngờ và do mình tiềm thức mình nghĩ là mình Ờ, mình không bao giờ mình tiêu cực mà không biết thế là chắc không có tiền mua ipad rồi sóng não tôi phát ra tôi phải có nó các bạn ạ tôi phải có cái ipad đó để ngày mai tôi dậy bằng mọi cách các bạn ạ tự nhiên thì có người tặng quà cho mình ở đây là một câu chuyện thật nhé bạn sơn ngồi văn phòng tôi được chứng kiến đúng không thì cái sóng não này nó rất hay khi mình phát ra thì có người họ nhận được đấy hỏi anh cường anh cường là sao cái sóng của anh cường là nó trùng tần số là anh nhận được bảo thôi tao hôm nay tao mua cho mình cái gì ipad và có những câu chuyện khác nữa các bạn nhé có, câu chuyện khác nữa và cái bộ não của chúng ta nó rất hay nó giống một cái máy phát sóng ấy thì người nào mà cùng tần số sẽ nhận được ví dụ 20 tôi nhớ là 20 2012 13 đấy 13 tôi vào Bình Dương thì tôi vào thì mẹ mẹ tôi bị ở quê đấy bị gãy chân các bạn nhé bạn đã cụ đã bị tàn tật thế là cụ để ra đồng làm làm ruộng thì bị bị ngã bị té đấy thì bị gãy chân thì không báo cho tôi biết nó bảo sợ mình lo lắng đó, thì nó về mất thời gian tốn tiền bạc lúc tự nhiên trong đầu tôi cảm cơ thể cảm bất an các bạn nhé cảm giác nó bất an thì bảo có một cái chuyện gì đó thì hóa ra là gì người mẹ mình bị gì bị gãy chân thì cái tần số sóng não của mình nó nhận được các bạn ạ bởi vì tình ruột thịt máu mổ đúng không thì những trong gia đình mình có chuyện gì xảy ra ấy, thì cảm thấy bất an đúng không có bao anh chị thấy cảm thấy bất an không bất an và nó xảy ra đúng cái gì và mình dự đoán rất chuẩn luôn thế nên mình điện cho em gái bảo là em gái mình thì tính thật thà thẳng thắn bảo là mẹ sao đấy gia đình có chuyện gì kể nghe nào mẹ bị gãy chân bác không biết à đâu anh biết đâu không ai bảo cả mẹ điện vào bảo mẹ bảo vẫn bình thường chứng tỏ sao là cái sóng não của anh chị em mình cái trường năng lượng ấy nó rất hay các bạn nhé ví dụ như này tôi đang ngồi nói chuyện với anh chị em tự trong đầu tôi nghĩ đến người bạn của tôi ở ngoài bắc chẳng hạn thì 30 giây sau nó điện lại tôi bảo chứ tao điện cho mày xong tao tính điện cho mày thì mày tính điện cho tao thì sao là đâu gọi là gì cái não mình nó phát ra cái sóng tức là mình nhớ người bạn của mình ngày xưa học cấp 3 chẳng hạn thế là gì nó nó gọi điện cho cho mình ngay thì cái sóng này rất quan trọng rất là hay gọi là cái trường năng lượng của bạn nhé. đó